Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của vợ chồng nhà Pháp nha Mọi người nhìn chồng em ăn, mọi người có đón ra thử xem là cái này là cái gì không? Đây là củ hủ dừa á mọi người, đây là lần đầu tiên mà em thấy ở ngoài đời luôn á Thì à, sẵn dịp hôm nay lên nhà của cậu Út mà Út chơi nè Tụi em sẽ đem cái củ hủ dừa này lên để cho mà Út làm gỏi nha Nghe nói là gỏi củ hủ dừa ngon lắm Chồng em ở lay quay nãy giờ luôn nè mọi người thì bây giờ thì cậu của mình sẽ ra tay nha cậu là rất có kinh nghiệm trong việc lột củ hủ dừa này đó nhìn cậu làm điêu luyện chưa cậu lột xong thì à, sẽ đến công đoạn là sắt ra để làm gỏi nè thì à, cậu đang chỉ cho dì bảy của chồng mình à, sắt mỏng mỏng để mà làm gỏi nè mọi người ừ, có thêm một người chị nữa à, đang phủ sắt nữa nè dì nói là lần này là lần đầu tiên mà dì sắt ra để trộn gỏi luôn cho nên là dì sẽ thắt ý của mình nha đầu tiên là mình sẽ sắt ra miếng mỏng mỏng mỏng rồi sau đó mình sẽ sắt sợi lại để mà mình trộn cho mau thấm nha mọi người thật sự thời gian qua rất cảm ơn mọi người à, đã ủng hộ kênh của vợ chồng nhà pháp à, cảm ơn những lượt xem những lượt chia sẻ à, những uh, lượt đăng ký của tất cả mọi người và cảm ơn rất là nhiều những góp ý của mọi người à, chúng em sẽ cố gắng thật là tốt để hoàn thành à, những cái clip và sẽ càng ngày càng ngày ra nhiều cái clip hay và hấp dẫn để cho mọi người cùng xem nha còn đây là con vịt mà mở nấu nè ôi siêu ngon luôn mở nó quá trời luôn kìa Gỏi của hố dừa thì cũng đã chọn xong rồi Nhìn hấp dẫn ghê chưa Trắng phiếu à Tiếp tục là đến công đoạn chặt dịch nè công đoạn này á, thiệt sự là em đã chịu hết nổi luôn con vịt thì đã thơm ơi là thơm mà hả em ngồi em quay mà em không chịu nổi luôn vì đang lúc này là đang sắc mề nè mọi người thiệt sự là hả ngồi nhìn gì sắc mà trong bụng cứ nghĩ là hả gớt một miếng đi gớt một miếng đi để làm chi để hả miếng nào gớt ra là miếng đó mình hưởng á trời ơi nhưng mà nó lại không có gớt ra mọi người bây giờ gì đang chặt cái chân nè đó chị đang chặt miếng dừa ăn để mà hồi mình sắp lên cái dĩa gỏi của hủ dừa á, nhìn cho nó ngon á đó, thiệt sự là thơm lắm luôn con vịt đó thì mập nè ha thịt thiệt là nhiều nè ha đã vậy mở nó tươm ra hả nhìn vàng ống con vịt luôn chảy nước miếng thiệt luôn á ai nói vào làm quay phim là sung sướng thử ngồi quay phim mà hả cái mùi dịch nó cứ bay lên trên mũi xong rồi á cứ nhìn thấy con dịch nó ươm mở ra như vậy thử coi là sướng hay là khổ trời ơi khổ lắm chứ không phải sướng đâu mọi người <laughs> nói là nói vậy thôi chứ mà cũng sướng lắm lên nó hả là cậu mở với lại gì á làm hết trơn à em chỉ ngồi bấm máy quay quay qua quay lại là thấy mọi người làm xong hết trơn rồi vì chặt nè mà còn mấy miếng nữa thôi bây giờ mình sẽ đem dĩa ra để mình gấp sắp cái à, gỏi của hú dừa lúc nãy mà mình à, trộn đó xong đến công đoạn sắp gỏi của hú dừa ngoài dĩa nè cái gỏi thì trắng phao nè ha xong rồi á gì của em trộn ớt vô nè mọi người trời ơi thấy cái màu thì thấy đẹp rồi còn có thêm rau màu xanh xanh nữa đủ màu sắc hết trơn giờ mình sắp cái dĩa ha trời ơi có cái đùi kìa có chịu nổi không đùi gì đâu mà thịt không à, thịt ơi là thịt luôn ế em mới phát hiện là có một cái miếng thịt nó văng nghe quý vị nhưng mà tại vì gì của em lụm vô nhanh quá nên lại không có kịp nhìn thấy bây giờ quay video mới nhìn thấy nè trời ơi nãy giờ ngồi giái cho nó gớt mà kết quả là nó gớt thì mình lại không có hay thì là tức chết tôi mà <laughs> thôi nói thì nói chứ gỏi cũng đã sắp xong thịt vịt mình cũng đã sắp lên xong rồi bây giờ mọi người cùng theo chân em đi ra ngoài để mà mình ăn cháo gỏi à, của hú dừa nha mọi người cùng nhìn cái dĩa gỏi vịt nè đó thấy hấp dẫn chưa thịt quá trời thịt luôn nè em gắp thử cho mọi người xem cái miếng củ hủ dừa nha nó trắng phao luôn tuy là lúc ăn á, em không thể à, quay lại cho mọi người xem nhưng mà hả miếng củ hủ dừa rất là giòn rất là ngon luôn á mọi người mọi người à, nếu mà thích ăn à, muốn ăn thử á, thì hãy làm thử một lần nha rất là ngon luôn á bây giờ thì em bắt đầu ăn đây xong rồi bây giờ mình tranh thủ về mình xu thêm một ít đồ nữa để mình về nha hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha bye bye